Xin chào mọi người, mình là Quốc Hùng Ở video trước có giải thích về bát chánh đạo là gì Có một bạn ý kiến nói rằng video chưa nói hết các mối liên hệ trong bát chánh đạo Thì hôm nay ở video này mình sẽ cố gắng nghiên cứu đi sau phân tích một cách khái quát nhất về mối quan hệ giữa các chi phần trong bát chánh đạo như bài trước có nói đạo đế trong tứ diệu đế chính là bát chánh đạo con đường bát chánh đạo bao gồm chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định bất chi chánh đạo này tuy không bao hàm giới định tuệ nhưng giới định tuệ bao hàm cả trong bát chánh đạo cụ thể là chánh kiến chánh tư duy thuộc tuệ ẩn chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng thuộc giới ẩn chánh tinh tấn chánh niệm chánh định thuộc định ẩn sự liên hệ giữa các chi phần trong bát chánh đạo với ba nhóm giới định phải là mối liên hệ khách quan máy mát chống biểu thị tính nhất quán trong học tập và tu tập tu tập chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng là tu tập giới vô lậu học là các điều kiện thiện tức là lời nói hành vi và nghề nghiệp biểu hiện ở thân và khẩu giới là cung vàng thước ngọc giúp con người tránh xa các ác nghiệp và vun bồi thiện nghiệp để tâm được trong sạch và định tĩnh các thiện giới giúp ta không hối tiếc khiến ta hân hoan hoan hỷ kinh an an lạc khi tâm đã an lạc thì khi đó có định chánh tinh tấn chánh niệm chánh định là tu tập định vô lậu hạnh tức là tu tập tứ chánh cần tứ niệm xứ và bốn thiền định tâm định có nghĩa là tâm có khả năng an trú trên một đối tượng mà không bị lay động bởi ý tưởng hay cảnh vật đó chánh niệm tỉnh giác nhận biết rõ hoạt động của các pháp định không thể tự bản thân làm phát sinh an chỉ nhưng với tinh tấn hoàn tất nhiệm vụ nỗ lực niệm làm nhiệm vụ chánh niệm quan sát và ngăn ngừa dao động thì định có thể đạt đến an chỉ chánh kiến chánh tư duy là tu tập tuệ vô lào hào khi tâm đã định thì chánh kiến giúp ta phát sinh trí tuệ bằng cách phân biệt để thấy biết rõ bản chất của các pháp về vô thường, khổ, vô ngã. Với trí tuệ hiểu biết như vậy, nó sẽ giúp ta nhòm chán, ly tham các dục và khi ly tham thì không còn chấp giữ tham ái bất cứ điều gì thì khi đó vô minh diệt minh sinh như vậy các thiện giới thứ lớp liên kết hỗ trợ nhau dẫn đến tự thường hay thứ tự giới sinh định định sinh tuệ trong đó chánh kiến đi đầu ở đây chánh tư duy do chánh kiến khởi lên chánh ngữ do chánh tư duy khởi lên chánh nghiệp do chánh ngữ khởi lên chánh mạng do chánh nghiệp khởi lên chánh tinh tấn do chánh mạng khởi lên chánh niệm do chánh tinh tấn khởi lên chánh định do chánh niệm khởi lên chánh trí do chánh định khởi lên chánh giải thoát do chánh trí khởi lên Thế giới sau nhiều thời kỳ sẽ có nhiều thay đổi và phát triển. Các học thuyết tiết học, khoa học cần được thẩm định lại. Nhưng dần nào con người còn đau khổ thì bác chánh đạo vẫn còn là kim chỉ nam hướng dẫn mọi người đến với con đường diệt khổ và mãi không bao giờ thay đổi. Vì đây chính là chân lý tuyệt đối.